xin được giới thiệu với tất cả các bạn bộ sưu tập Thạch Anh của Minh Châu. Hôm nay Minh Châu sẽ giới thiệu với các bạn những quả cầu Thạch Anh mà trong khoảng 20 năm Minh Châu đã sưu tầm. Hôm nay là những quả cầu Thạch Anh và những cái tinh thể Thạch Anh nhỏ. Chính tới mình sẽ giới thiệu các bạn những cái tinh thể Thạch Anh lớn hơn thuộc dạng nhiều khi là độc nhất vô nhị. Bây giờ trước mắt thì chúng ta sẽ có hai quả cầu, một đây là một quả cầu trắng trắng mà có ánh vàng người ta có thể gọi nó là thải ánh vàng cũng được nhưng mà thực sự là nó thêm về màu trắng hơn đây là một quả cầu rất trong chúng ta thấy là cái chất đá rất là trong ngoài ra ở trong quả cầu còn có một cái mà ở giới chơi đá ở nước ngoài thạch học ở trên thế giới họ rất chuộng đó là cái rainbow tức là cái cầu vồng các bạn thấy cái ánh sáng nó giống như đủ bảy sắc cầu vồng đó, nó di chuyển ở bên trong và cầu đó là những cái điểm mà coi như có những cái những cái kim loại cộng sinh đó, nó sẽ phát ra cái đó đây là một quả cầu thải tím quả cầu thải tím này thuộc loại rất lớn quả cầu thải tím này nó tận gần 3 kg còn quả cầu thải trắng vừa rồi quả này hơn 3 kg đây là quả cầu thải tím quả tím này nó có một tím rất là đậm mà các bạn như cũng biết là cái cái tác dụng của thải tím thì các bạn tìm ở trên web sẽ thấy nó có những cái tác động rất là tốt về sức khỏe cũng giống như về tâm trí của con người và cầu thang tiếng này cũng có rainbow đó là các bạn có thấy là những cái điểm cầu vòng mà nó có ngũ sắc á, nó di chuyển khi mà chúng ta xoay quả cầu đi ngoài ra ở sau là những cái tinh thể thản tím là trong một cái khối tinh thể đó của Brazil những cái tinh thể thản tím những tinh thể độc lập một cái khối thản đen hình đánh giá và một cái rất là cái này rất là hiếm đó là thạch anh thạch anh gọi là thạch anh khói nhưng mà nó là một cái khối calderon nó là một cái khối nó kết cấu giống như là một cái lâu đài vậy đó các bạn thấy là cái lưng của nó cũng rất là đẹp lưng nó cũng gồm tất cả những cái tinh thể nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ xếp vào với nhau và ở trong phong thủy thì các loại đá Candero này nó tượng trưng cho những cái gì đó sự thành công sự vững chãi thì cái khối Candero này nó khoảng 4 kg nhìn đá thì nhiều khi là chúng ta thấy vậy chứ nó rất là nặng bởi vì nó là những cái khối mà liền chắc nhất là những cái đá nó càng kết cấu tụi nó là hàng trăm triệu năm mà nó càng kết cấu coi như chặt chẽ thì nó khối đá cái sức nặng nó càng nặng đây là một quả cầu thải ánh tóc mà thuộc dạng hiếm đại quả cầu thải ánh tóc này nó cũng trên 3 kg các bạn có thấy những cái tóc không đó tóc đó là tuột malin những cái tinh thể tuột malin nó nó chạy thành những cái sợi tóc ở trong đây để với những cái cầu thóc tóc này thì nó tác dụng chữa bệnh cũng giống như là tác dụng tránh trạch rất là tốt một quả cầu thải anh tím quả cầu thải anh trắng một quả gỗ hóa thạch đây là quả gỗ hóa thạch các bạn hóa thạch nó nó thành đá bluestone tức là đá đỏ bluestone còn đây là lapis lazuli hai quả lapis lazuli đây là những cái quả nó đứng ở trên bàn của Minh Châu ở trên cái bàn làm việc của Minh Châu rồi Minh Châu sẽ giới thiệu rõ hơn ở trong những cái clip khác